ចម្រើនស្ទាត់នៅទៅទឹកទឹកចម្រើនទៅណាមកណាឈ្នះអង្គត្រូវគ្រប់ទិសទីអ dan fenomena yang ada di ôi tên hứa nói không khó khê ê ê ê mặc khó khê mặc chẳng mặc chun tên tên tên thèm thèm mai sớm mai ôn ung um. tôi tôi tôi mặc chút mình lại ngồi lại ngồi Đèn khuôn lăng lôi lại ngồi, cửa xạ lăng lôi lại ngồi, nằm phi lại chạy lại chạy lại chạy lại chạy lại chạy ột ơi.